Chào ông Pep, ông nghĩ sao về trận đấu chiều nay giữa câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Nam Định? À trận đấu chiều nay hả? Chắc chắn là hấp dẫn rồi. Tôi đánh giá rất cao về phong độ của hai đội. Ông đánh giá thế nào về câu lạc bộ Nam Định? Ồ ồ, họ quá tuyệt vời hôm trước thấy thằng em Son Huê Min khen Nam Định đá như Manchester United. Nhưng thực tế là họ đá như Manchester City của tôi vậy. Họ chơi chiến thuật mèo vờn chuột y hệt đội bóng của tôi sau đó là kết liễu đối thủ. Phải nói là họ quá hay vào thời điểm hiện tại, trong tương lai chúng tôi sẽ mời họ tham gia giải Super League. Thế ông dự đoán kết quả trận đấu chiều nay như thế nào? Tôi dự đoán Nam Định thắng nhẹ hay không? Xin chào hai chàng trai hai anh đánh giá thế nào về trận đấu giữa câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Nam Định? Ôi chắc chắn là hấp dẫn rồi. Hôm nay chúng tôi có một trận sinh tử với Liverpool vào tối nay, nhưng chắc chắn sẽ xem trận đấu của các bạn đặc biệt khi có Nam Định. Đúng vậy, Nam Định quá tuyệt vời khiến chúng tôi phải ghen tị. Thế Popa anh dự đoán Nam Định thắng mấy không? Tôi dự đoán Nam Định thắng 3-0 a à, hi hi. Ồ xin chào Nam Định, xin chào Võ Lích. Tôi khá bất ngờ khi V-League được cả thế giới biết đến, đặc biệt là khán giả và cổ động viên Nam Định. Khán giả Nam Định thật tuyệt vời ông mặt trời. Thời gian gần đây chúng tôi thi đấu mà thèm cảm giác đó quá. Năm nay hết hạn hợp đồng với bác Sa tôi sẽ liên hệ với câu lạc bộ Nam Định để được ký hợp đồng dù là dự bị cũng được. Tôi dự đoán kết quả chiều nay Nam Định thắng nhẹ một không thôi. Điều đó là quá tuyệt vời để đá C1 rồi, a ah, hi hi. Chúc cho đội bóng tôi yêu luôn giành chiến thắng, và luôn là một phần lịch sử của V-League. <laughs> <laughs> Jesus Christ, great.